Xin chào mọi người Rất vui khi gặp lại mọi người trên kênh Thế Giới Nước Hôm nay thì mình mới đi ờ, mua một bịch cá rè Đây Rất là nhiều loại à, Trong này là cái gì? Kim cương, jumbo Rồi uh, ờ, xe, xe cần Xe san Đấy Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người uh, cá và cách ờ, xử lý ờ, cá trước khi thả vào hồ nha tại vì khi mà hồ cá mình mới mua về á mà mình bỏ vào hồ thì có thể là nó có một số cái bệnh ở trên người của cá mình mà không xử lý thì nó sẽ đi ờ, lây những con cá ở hồ của mình nha ok đây trò chung này là một cái hồ cá nữa trong này có phun côn rồi à, đôi tím cá muốn ok đây là con chó rồi giờ mình sẽ cho mọi người xử lý thả cá vào hồ trước khi thả mình quay cái thế này nhìn đẹp quá rồi bây giờ mình cho cá vào cái hồ này mình để ngâm trong vòng 15 phút cho cái nhiệt độ nó cân bằng với hồ cá nha các bạn Ừ, rồi sai rồi đây mình để nguyên cái bẫy như vậy này đó mình để cho cá nó quen với lại cái áp suất với lại nhiệt độ của hồ nha bây giờ mình sẽ lấy cái nước này nước trong con cá này mình sẽ cho vào đây cho cá nó quen với lại ờ, ờ, cái môi trường nước mới nha 10 cm đến 1 mét okay. Rễ cây ạ? Thực vật đấy, cao đấy, ừ, rễ là nằm dưới đấy, ừ Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó ngâm 15 phút chỗ này ờ, Và bắt đầu mình sẽ sắc, sát trùng vi khuẩn cho cá các bạn vì shop này các bạn làm nghề gì đi xuống đi xuống ạ bây giờ mình sẽ lấy cá này ngâm vô cái thau muối với cái đệ tử cái đệ tử nào ok dạ, đây đâu tự nhiên đây là muối hồ còn đây là cái thau nước mà cục cá nãy mình bỏ vô á à, cứ nếu mà mình thay nước á, thì khi mình thay nước thì mình sẽ bỏ muối là một gram trên một lít muối còn cái này á, là mình để mình sắc khuẩn khá cá thì mình dùng là 10 gram trên một lít muối nha các bạn rồi bây giờ thì ờ, mình không cần cân đâu tại mình mình biết cái ước lượng nó mà nên bây giờ mình sẽ cho muối đây ok khi mà mình ngâm để mình sát khuẩn thì chỉ trong trong vòng là một phút thôi nha năm lâu cá chết ạ đây đây là cá mình vẫn nằm trong hồ đây đây điện tử đây mới thuê một điện tử về làm youtuber rồi ok bây giờ mình cho thả cá vào đây nhé từ từ lên cho nó quen với lại cái môi trường rồi sau khi mà cá ngâm được 1 tới hai phút thì các bạn là cho cá ra nhá tại thời gian mà mình à, sát vẫn cá thì không nên nhiều tại vì mình cho lượng muối nó nó khá cao á để lâu cá chết thường mà mình mới thay cá hơi nước hồ cá thì các bạn nên à, bỏ thêm muối vào nó là nó tạo cho cái ờ, ổn định ờ, nước nhanh hơn và có thể bỏ vitamin C vào đó để cho cân bằng cái độ pH ở trong nước rồi bây giờ mình ờ, sẽ vớt cá bỏ vào hồ luôn nha Okay. là một số kinh nghiệm mình muốn chia sẻ đến mọi người là cá đục kiến mình nuôi một năm rồi rất là to kinh nghiệm mình muốn ờ, chia sẻ đến mọi người nếu thấy clip hay thì ờ, cho mình một like đăng ký kênh để xem những clip tiếp theo của mình nhé rồi hẹn gặp lại mấy bạn bye bye